Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Sợ bị ăn đòn, công an thúc giải ngân vốn đầu tư công Thủ tướng mệt mỏi với cụ tổng Kinh tế Việt Nam quý 1 năm 2023 có tốc độ tăng trưởng chỉ là 3,3%, một tỷ lệ rất thấp, có thể nói là thấp chưa từng có. Mất bỏ mới lo làm chuồng, ông Phạm Minh Chính mới đây đã lập 5 tổ công tác bao gồm Tổ công tác số 1 ông Lê Minh Khái, Phó Thủ tướng Chính phủ, làm tổ trưởng Tổ công tác số 2 do ông Trần Hồng Hà, Phó Thủ tướng Chính phủ làm tổ trưởng. Tổ công tác số 3 do ông Trần Lưu Quang, Phó Thủ tướng Chính phủ làm tổ trưởng. Tổ công tác số 4 do ông Nguyễn Chí Dũng, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư làm tổ trưởng. Và cuối cùng là tổ công tác số 5 do ông Hồ Đức Phước, Bộ trưởng Bộ Tài chính làm tổ trưởng. Ông Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông của Đảng Cộng sản Việt Nam bị kỷ luật cảnh cáo vì chậm giải ngân vốn đầu tư công sau một tháng kiểm tra, ông Lê Minh Khái báo cáo kết quả thật bất ngờ. 17 bộ thì có 13 bộ giải ngân tới 0%, nghĩa là bộ này nhận tiền rồi không biết làm gì hết. Xem như chính phủ dưới bàn tay của ông Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính điều hành đã gần như tê liệt. Đây là yếu kém rất nghiêm trọng, nó góp phần không nhỏ vào tình trạng trì trệ của nền kinh tế Việt Nam trong năm 2022 và quý 1 năm 2023. Tất nhiên bộ nào yếu kém thì bộ đó phải chịu trách nhiệm trước Thủ tướng, nhưng chính phủ yếu kém thì Thủ tướng sẽ chịu trách nhiệm với ai đây? Chịu trách nhiệm trước Đảng, đây là cơ hội tốt để bên Đảng có Nguyễn Phú Trọng soi kỹ hơn về sự yếu kém của chính phủ thời ông Phạm Minh Chính đang làm. Tình hình giải ngân vốn đầu tư công bị nghẽn và Nguyễn Phú Trọng đang trong Trần Cẩm Tú soi vấn đề này trong chính phủ của ông Phạm Minh Chính vào ngày 13 tháng 4, Ủy ban Kiểm tra Trung ương phát đi thông cáo báo chí về việc kỷ luật hàng loạt cán bộ, trong đó có việc cảnh cáo ông Nguyễn Mạnh Hùng, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông. Lý do ông Hùng bị kỷ luật cảnh cáo là chậm giải ngân vốn đầu tư công trong Bộ Thông tin và Truyền thông. Bộ Công an của Việt Nam cũng thúc giải ngân vốn đầu tư công. Như vậy thì cái ung nhọt nghẽn vốn đầu tư công đã được ông Nguyễn Phú Trọng chú ý. Ban đầu thì ông Trọng đánh vào các bộ sau đó ông sẽ đánh vào chính phủ. Theo thông tin từ bên trong cho biết, được sự dì tai của ông Vương Đình Huệ, Tổng Bí Thư đang chú ý vào yếu huyệt đầu tư công. Tuy nhiên, ông Trọng chỉ mới đánh động mà chưa làm chiến dịch lớn, và liệu ông Trọng có đẩy vấn đề này lên hay không thì còn phải chờ xem. Cũng có người này cho biết hiện cán bộ ban ngành đang đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công vì họ sợ bị ăn đòn của phe ông Tổng. Sáng ngày 14 tháng 4 tại Hà Nội, Bộ Công an do Thiếu tướng Lê Văn Tuyến, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì hội nghị giao ban thúc đẩy tiến độ giải ngân vốn đầu tư năm 2023 khu vực phía Bắc. Hội nghị được tổ chức nhằm tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao vai trò trách nhiệm của chủ đầu tư, của các cơ quan, chức năng, Bộ Công an trong việc triển khai, thực hiện hướng dẫn đôn đốc tham gia xử lý kịp thời dứt điểm khó khăn vướng mắc để đẩy tiến độ thực hiện và giải ngân. Phấn đấu đạt mục tiêu giải ngân 100% vốn đầu tư vào năm 2023. Vấn đề giải ngân vốn đầu tư công đang là một yếu huyệt rất lớn của chính phủ do ông Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính đứng đầu. Đến Bộ Công an còn phải chạy đôn chạy đáo lo vấn đề này thì xem ra áp lực lớn thật rồi. Hiện ông Tổng Bí Thư chưa đả động gì đến ông Phạm Minh Chính, tuy nhiên ông cứ áp lực cho ông Trần Cẩm Tú soi vào vấn đề giải ngân vốn đầu tư công thì đấy cũng là một dấu hiệu bắt đầu. Bởi ông Tổng Bí Thư có thói quen đánh từ dưới đánh lên, muốn hạ được con tướng thì trước hết phải hạ từ con tốt. Chính trị tại Việt Nam không hẳn là một trò chơi mà thực sự nó là cuộc chiến.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 Ông Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính một tay làm chính trị cử khôi so với rất nhiều đối thủ chính trị trong Đảng Cộng sản Việt Nam. Ông Chính có thể từ ban bí thư nhảy ngang sang chính phủ, nắm chức Thủ tướng trong sự bất lực của ông Vương Đình Huệ. Có thể nói không ngoa rằng trong Bộ Chính trị hiện nay ngoài ông Tổng Bí Thư thì không ai bằng ông Phạm Minh Chính. Tuy nhiên, làm chính trị giỏi không có nghĩa là quản lý giỏi, không có nghĩa là điều hành kinh tế tốt quan ở nhiệm kỳ làm thủ tướng thực tế cho thấy ông Phạm Minh Chính điều hành kinh tế rất yếu kém. Trong đại dịch Covid-19, bao nhiêu gói cứu trợ, bao nhiêu gói giải cứu về kinh tế có gói nào giải ngân trọn vẹn được đâu. Có những gói bị nghẽn gần như hoàn toàn khiến người dân đã khó khăn lại càng khó khăn hơn. Hình ảnh kinh tế Việt Nam quý 1 năm nay rất tệ hại. Qua đại dịch, năng lực của ông Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính thế nào thì cũng đủ để đánh giá. Tuy nhiên, báo chí nhà nước không bao giờ dám nói thẳng vào vấn đề này, mà chỉ thông qua những con số tăng trưởng đã được chế tác lại để lừa dối nhân dân. Con số tăng trưởng GDP năm 2022 lên tới 8% là con số được báo chí trong và ngoài nước nói nhiều. Tuy nhiên, Đảng Cộng sản Việt Nam dường như không cần có con số chính xác để ra chính sách cho những năm tiếp theo được hiệu quả, mà họ chỉ cần con số đẹp để tuyên truyền mị dân mà thôi. Cách làm kinh tế này vô cùng nguy hiểm cho nền kinh tế cả đất nước. Ông Phạm Minh Chính với vai trò là thủ tướng, ông là người cần phải trung thực thừa nhận sự yếu kém, cần những con số thật để ông ra chính sách cho tốt hơn ở những năm tiếp theo. Mà thiết thực nhất là năm 2023 này. Đến hết quý 1 năm 2023, tình hình kinh tế vô cùng ảm đạm. Tỷ lệ tăng trưởng GDP từ 8% năm ngoái đã rơi xuống còn 3,3%. Tất nhiên, báo chí nhà nước sẽ đổ thừa tình hình kinh tế tệ hại này là do tình hình chung cả thế giới đang suy thoái sau đại dịch Covid hay những lý do được cho là khách quan nào đấy. Tuy nhiên, một lý do quan trọng là năng lực người đứng đầu chính phủ thì lại không được nêu ra bệnh bất lực của ông Phạm Minh Chính đối với nền kinh tế Việt Nam đã bị ém nhẹm đi. Cần phải nói thẳng vào vấn đề may già có thể giải quyết được. Tình hình giải ngân vốn đầu tư công vô cùng tồi tệ. Vào ngày 13 tháng 4, ông Lê Minh Khái, Phó Thủ tướng của Việt Nam, Tổ trưởng Tổ công tác số 1, được ông Phạm Minh Chính phân công đã họp với 17 bộ ngành cơ quan trung ương để giải ngân vốn đầu tư công ông Khái thông báo một con số vô cùng tệ hại, đó là 13 bộ cơ quan trung ương có tỷ lệ giải ngân là 0%. Nghĩa là tiền đầu tư công bị nghẽ lại hoàn toàn, không rót ra thị trường đồng nào cả. Đồng thời có 13 trên 17 tương đương với 76% số bộ bị nghẽn tiền đầu tư công. Vậy thì câu hỏi đặt ra là dân đóng thuế nuôi các ông bộ này để các họ ngồi họp bóp dòng tiền lại làm kinh tế Việt Nam chết ngột. Ông Phạm Minh Chính phân công cho 5 người, chia thành 5 tổ để kiểm tra nguồn vốn đầu tư công, trong đó các trưởng nhóm là ông Lê Minh Khái, ông Trần Lưu Quang, ông Phạm Hồng Hà, ông Hồ Đức Phước và ông Nguyễn Trí Dũng. Hiện mới chỉ có một tổ báo cáo, không biết bốn tổ còn lại báo cáo như thế nào. Một thủ tướng yếu kém, bất lực trong vấn đề phát triển nền kinh tế như thế thì ông Trọng cũng nên làm gì đó. Ông cần phải bắt mạch lại nền kinh tế bất lực của ông Thủ tướng để mà xử lý đi. Một ông Thủ tướng mà cứ tỏ ra bất lực trước nhiệm vụ triển khai các chính sách lớn thì ông ta để lại hậu quả cho ai đây? Dân gánh chứ còn ai phải gánh vào đây nữa. Ông Phạm Minh Chính, một Thủ tướng hết sức yếu kém. Dưới trướng ông Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng có Ban Kinh tế Trung ương tư vấn trong Tổng Bí Thư về vấn đề về kinh tế. Tuy nhiên có vẻ như Nguyễn Phú Trọng chẳng dùng tới ban này